Chào mọi người, hôm nay ờ, mình lại tiếp tục có một số máy câu giới thiệu tới mọi người nhé Mọi người ờ, xem rồi ờ, mua ủng hộ Nhắc được tất cả cái này thì mình đeo ship cốt hết cho mọi người Mọi người chịu tiền hàng và tiền ship nhé Đây, đầu tiên là con này Nó là Giga Spin Đây Đó, mọi người xem qua ngoài hình này ok củi của nó củi kim loại nha mọi người củi kim loại một bình động rồi con này thì à, cược 1.5 với cược 1 là vô được uh, à, 100 mét của này cô nóng rồi Đó, <coughs> ok tất cả đều có thể gập tay và đổi tay trái phải hết nha mọi người con nào mà không gập tay và đổi tay trái phải được thì mình sẽ nói đây đây khóa rồi rồi máy êm mượt nha mọi người ok à. <clears throat> con này con số 1 mình bán hai trăm rưỡi máy này thì à, mình không thấy nó ghi sản xuất ở đâu chắc là sản xuất Trung Quốc nhưng mà con này thì à, đời mới khá là ngon 250 ok số 2 số 2 là một con máy nằm đây mọi người so với bàn tay của mình nhá đây mọi người xem ngoài hình của nó này Olympic à. À. made in Japan này thì giá này giá mình ghi sạch con này 200 ngàn ok rồi quay thử nó bị kẹt cái gì trong người ta nó bị kẹt cược rồi nó bị kẹt cược ở phía trong đấy thì bạn mình quay hơi cứng này thì nhớ nó bị kẹt cược ở trong đây cái này về mọi người mở ra vệ sinh này nhé rồi ok đây khóa mở ok nha mọi người à, con này con số 2 số 2 mình bán 200 ok <clears throat> số 3 nào mọi người xem ngoài hình này con này Genter MX1000 à con này á con số 1 thì theo mình thấy con này là size 2000 nha mọi người size 2000 con này thì size 1000 1000 tới 1000 rưỡi đây mọi người xem ngoài hình nha đây <clears throat> Ken Grab đó mô pin này mô pin đồng nha mọi người mô pin đồng cổ hợp kim cổ kim loại đây tay quay này tay quay rất là xịn tay ra cược chứ vong ra cược cho quên này tất cả đều có thể đổi tay và gập tay được có nào không được thì mình sẽ báo máy China China xuất Nhật của mình hoàn toàn đều là bài Nhật hết nha mọi người này ra dây ở đây này đó giữ cược con này cũng là cối nóng nha mọi người đây cược 1.5 vô 130 m, cược số 2 100 m, cược số 3 65 m. Ok. Này. Ratio. Ratio con này thì mình thấy nó ghi rồi. Can cực grab. Rồi ok. <clears throat> con này con số 3 biên bản 240 4 tiếp tục là một con máy 5 con máy 5 này thì theo mình thấy con này nếu như mà tính máy 5 thì sai khoảng à, 4 ngàn đó trong đây có sản quân nhớ nha mọi người khóa này đây <coughs> về đây khóa khóa quay cái này khỏi bị rủi cước bên đây có cái gì nữa này vậy đây made in Japan nha đây này đây cái mã của nó này strong 30 RW à đây Đây là không kêu ok rồi <clears throat> con này con số 4 mình in Japan nữa nha mọi người con này mình bán 400 con số 4 đâu có 500 con này con số 4 mình bán 500 ok <clears throat> số 5 cũng là một con may ngang để cổ đây này cổ ở à, mà cổ luôn nha mọi người con này hình như Olympic thứ bạn đúng rồi Olympic này Đấy, thảo à, thảo phối ok <clears throat> con này tay phải nha mọi người tay phải tay phải rồi con này là con số 5 à, <clears throat> số năm này thì mình bán là hai trăm sáu năm hai trăm sáu mươi ok đây đây còn còn tương tự gì nữa nhưng mà con này thì đây quá đây quá phải ta ờ đúng rồi đây quá đây quá với kính 70 hai speed con này cũng tay phải nha mọi người khóa đó ok cược này rút vào đây rồi này đây qua này mọi người đây rút cối này mọi người xem ở phía trong này quá chuẩn luôn mở nhớ đâu con nguyên này rồi ô cối ok thả mở cối nhanh cái này khóa tay Ủa, khóa tay rồi làm <laughs> sao mở ra à rồi cầm vô đây như thế này được như thế này khóa này bật trở lại rồi con này thì mình bán là 300 nha mọi người số 6 ừ, 6 này mình bán 300 6 300 7 là một con à, con này Shimano thứ vậy Shimano đôi chuột RD 2000 đây mày ra bắn nha mọi người đây ra bắn đó khóa này xả cối này ok đó mọi người xem ngoài hình con này đi đây con này titan với carbon nha mọi người titan carbon nó bị thiếu mất kia nút tháo mở nhánh cối ở trên đây này tháo cái nút uh, mất cái nút tháo mở nhánh cổ ở trên đây con này thì uh, mình xem này cược số 2 vô 230m cược số 3 160m cược số 4 110m cược số 5 90m đó rồi ok nha mọi người con này vì thiếu cái nắp ở trên đây thiếu cái nắp mở cối <coughs> thả mở cối nhanh nên mình bán à, rẻ 300 300 con số mấy rồi 7 số 7 300 số 8 <clears throat> Ekushima này tất cả đều có thể gập tay đổi tay được nhưng mà con nào không được thì mình sẽ nói này máy này máy đời mới mọi người xem ngoài hình qua zoom mình luôn nhé con này xài 2000 à, size 4 ngàn đó đây ok size 4 ngàn nha mọi người đây sản xuất China này Fukushima China này cổ này cổ kim loại nhá đây Mobin tỉnh à, <clears throat> quên mô bin động đây của nó đây con này thì uh, nếu như mà cược 12 16 giờ bế 16 giờ bế là con này à, kéo cá cũng được 7 8 kg rồi đây vô cược 195 à, m với 140 m nha mọi người con số 8 con số 8 này mình bán 350 nha 350 rồi số 9 <clears throat> số 9 là một con uh, Holiday đó Shimano Holiday 3 ngàn sản xuất Japan nha mọi người Japan đó mọi người tranh thủ xem ngoại hình của nó nữa nha này à, BL này thôi đây <clears throat> pin Shimano 3000 cược số 2 220m à, cược số 3 150m cược số 4 100m cối đây ok rồi Shimano Japan luôn gập tay rồi con này con số à, chín rồi chín con này mình bán 300 nha mọi người 300 10 một con uh, Shimano 2000 ở đâu này con này xe 2000 2000 made in Malaysia mọi người xem ngoại hình à, Enos FPL à. à, 2 e ngàn T bạc Cổ này Cổ nó cổ kim loại nha mọi người Cổ đồng Cược <coughs> số 2 là vô 150m 250 155 Cược số 3 vô 100m Gặp tay đổi tay Máy chạy rất là êm khóa Đây. những con này thì nãy giờ mình đều không thể ghi ra TO nên mình cũng không rõ lắm này made in Malaysia Malaysia à, con này thì là máy đời mới rồi <clears throat> con này con số 10 à, số 10 này 500 nha mọi người 10 500 11 11 là con đây qua con này nó bị mẻ ở đây một xíu này nhưng mà vẫn giữ được bình thường chứ không sao nha mọi người dập ăn lên nhá dập ăn lên đây đây núm này núm gỗ này núm gỗ nhá đây con này thì đáng lẽ mình bán khoảng 700 nhưng mà con này bị gãy một xíu ở đấy thôi thì coi như máy rồi mình bán 400 con này Daiwa Wicker Spotlight SS 850 850 con này thì size tâm từ 4.000 trở lên nha mọi người bốn ngàn trở lên cối đồng chất liệu của nó đây chất liệu graphic cược cược đâu cược đâu cược số 4 vào 200m cược số 5 150m cược số 6 100 cược số 5 150m cược số 6 120m đây ok một pin côi động à. khóa mở ok rồi con này ờ, con số 11 ờ, 11 <clears throat> cho ta 11 con này mình bán 400 nhé mọi người 11 400 12 là một con máy năm tay phải con này là Abu Abu thì à, khá là nổi tiếng rồi thắng <coughs> đó ok hai speed logo của nó này đây Building by Abu Squidding tăng giảm này tăng giảm này hình như tăng giảm cái độ à, mượt của cối thế vậy đây con này còn có mã cốt của nó ở đây nè mọi người này con này thì mình thấy nó ghi xuất xứ ở đâu những hàng à, áo bú này thì ờ, hoàn toàn không có Trung Quốc đâu nha mọi người 12 12 <coughs> 12 này mình bán 700 nha mọi người rồi một con à, uh, T-Wing Shimano T-Wing Power dòng này thì đỉnh rồi con này size uh, 4000 GT 4000 T-Wing Power đó carbon titan con tút này rồi đây một gập thôi đó đưa tới 4 ngàn này mọi người con này cũng gia tăng luôn này đó chỗ này thì hơi bị rỉ xíu không sao cái này về mọi người vệ sinh lại cổ này cổ đồng này cái này nó bị xước mất cái phần thông tin đó rồi mình chỉ đọc được đây là cược số 4 vô 150m à 250m à, cược số 5 vô 160m à 180m cược số 5 tiếng Việt vào bao nhiêu mét đây mình không đọc được ratio Con này chỉ thể ờ, ghi là high speed thôi không thể ghi ratio bao nhiêu đây tay nằm là tay nằm gỗ nha mọi người đây multi alignment click drag ok con này ờ, con số 10 ờ, mấy thôi 2 4 2 4 6 8 10 12 13 13 rồi 13 con này mình bán 1 triệu tư nha mọi người 1 triệu tứ 13 <clears throat> đây con đây qua đời mới con này đời mới thì sản xuất ở Trung Quốc nha mọi người đây khóa mọi người xem cái ngoại hình của nó giống mình nữa nha cổ này của kim loại này con này size 3 ngàn wall Warspin 3 ngàn Cược số 3 Vô 220m Cược số 4 Vô 150m Con này thì bị mẻ một xíu đây Nên mình sẽ bán rẻ cho mọi người nhé Con à, không còn nữa thì con này mình bán 500 Rồi, vui đồng Có như may rổ thì mình sẽ bán rẻ hơn ok máy hoạt động mượt mà nha mọi người con này made in China này máy ở đây thì vẫn <clears throat> cái này vẫn gai được bình thường nha mọi người ok size 3 ngàn con này con số uh, 14 14 này mình bán uh, à, 250 ngàn 250 15 15 mà con này là gì đây Arcus Arcus chắc cỡ 6.500 con này thì size của nó thì mình thấy khoảng size tâm tư 2.000 nha mọi người 2.000 con này mà Hàn Quốc khóa ok cối này cổ kim loại này màu bình màu bình đồng <clears throat> cược số 2 vô 150m cược số 3 vô 100m 3 bi ratio 5.1 ờ, được không cách tính system rồi đây ok gặp tay đổi cả tay bình thường nha mọi người có nào không được thì mình sẽ báo 15 300 rồi 16 là một con máy uh, ngang Olympic khóa máy chai mượt ma nha mọi người Olympic này mày in ra băng này đó điện thoại mini này thôi giờ đây <clears throat> tiếng của nó đây mic no 2 LW rồi ok rồi cược số 2 vô được 200m cược số 3 150m cược số 4 100m đây cái này nó có ghi con này là con số 16 16 này mình bán 400 nha mọi người 400 rồi 17 là một con Daiwa Spinter dòng X sản xuất Trung Quốc con này thì dòng đời mới rồi đây khóa dòng đời mới rồi cối này cối uh, hợp kim à cối kim loại đây bộ pin đồng đảo gập gập khóa đây gập tay có này size là size hai ngàn rưỡi nha mọi người Spinter X 2500C à con này có thằng ABS nè mọi người này thằng ABS nha đây đây đây, đây. để mọi người coi thằng ABS này à, xem tiếp con này cược số 2 vô 200m cược số 3 vô 150m rồi ok đây đây ở đây con có à, số nữa này mọi người số à, số này số hình như số xà cối như vậy đây hết 17 số số này số xà cối rồi đó số nào ở đây này hơi mờ ok con này thì chạy rất là mượt con này thì mình bán 400 nha mọi người 400 400 con này con số 17 400 ngàn rồi tiếp một con cổi nông <clears throat> con này là Shimano Shimano cổi nông đây Pauper Aero Japan này con này size của nó hình như mình thấy ghi ở đấy size 12 ngàn mà size thực của nó cũng là 12 ngàn thôi vậy đây. máy rất là mới nha mọi người con này còn có giá trị siêu tâm nữa mới lắm về chui rửa vệ sinh cái là mới à đó cái tiếng kêu này kêu của cược thôi nha mọi người đó ừ. cối là cối đồng này cối <clears throat> đồng cối kim loại đây cược số 8 vô 250m à, cược số 10 200m cược 12 170m ok cối đồng nha mọi người mở ra nghiên cứu cái cối nó xem chưa ở bên trong rất là đẹp này mọi người <coughs> ok xả hai vòng rồi ok con ờ, con số à, 18 cũng kết thúc video ngày hôm nay nha mọi người logo Shimano ở đây này 18 <clears throat> con này mình bán 1 triệu uh, 3 18 1 triệu 3 nha mọi người Rồi rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình